Dạ, ờ, TV256 xin mến chào quý vị. Quý vị đang thấy đây là cái trang nhạc của anh Đồng Bảo Châu đó. Thì TV256 cũng đã từng quen với anh Đồng Bảo Châu qua Facebook. Đó. Thì hôm nay đó TV256 tình cờ đọc được cái bài viết của anh Đồng Bảo Châu. Nhưng cái đường ờ, bài viết này rất là hay đó thưa quý vị. Đây là cái hình ảnh ờ, à, ở võ đường à, của anh Đồng Bảo Châu đó sẽ thấy một chút cái không khí tập võ đường tinh thần các võ sinh của tôi cái võ đường này thì nó ở Việt Nam nó ở Việt Nam nhưng mà cái bài viết của anh Đồng Bảo Châu đó làm à, TV 256 nhớ lại cái thời mà lúc mà TV 256 à, có một đứa con gái cũng vào khoảng 13 14 tuổi đó thì TV256 cho nó học võ karate ờ, taekwondo chứ không phải <laughs> karate xin lỗi à, taekwondo ờ, võ đại hàng nữa thì khi mà anh Châu anh nhắc lời đó là con mình học võ thì mình cũng nên đến cái trường học võ để mình học chung với con để mình có thể tạo nên những cái kỷ niệm mà tốt đẹp à, về sau cho gia đình thì đại khái thì anh Châu cũng có vài viết như vậy thì TV256 muốn làm cái clip này đó để um, cho quý mà phụ huynh đó để hiểu được để có một cái tình thân với người con của mình thì học võ mà cha mẹ cùng học chung với con thì tivi thấy rất là hay để mà tạo nên nhiều cái kỷ niệm để mà ờ, gắn bó giữa cha mẹ với con cái thành ra ờ, hôm ờ, hôm nay thì chút xíu nữa thì tivi cho quý vị nghe chị Google chỉ đọc nha chỉ đọc bài viết của Đồng Bảo Châu thì bài viết cũng ngắn thôi nhưng mà rất là xúc tích rất là hay mà quý vị à, để ý cái cái cái cái trang mà đoàn Bảo Châu này nè nó đưa ra đưa anh Châu đưa ra nhiều cái nhiều cái bài viết à, lý luận rất là sâu sắc mà chúng ta có thể học hỏi và tôi thấy, thấy rất là tâm đắc rồi là có cái cái cái người bạn đoàn Bảo Châu này nhiều bài viết hay lắm quý vị à ừ. thành ra TV giới thiệu ờ, quý vị gì ờ, võ đường đoàn Bảo Châu nha ờ, Facebook là Châu Đoàn đó quý vị thấy những wow, người thí sinh đánh này ừ. đúng một tuần nữa đúng cái giờ này 5 giờ sẽ có cái buổi khai giảng lớp mới mạnh cái con đấm đúng 5 giờ nha ngày 4 tháng 9 đó bây giờ bên Việt Nam thì ngày 4 ngày 5 tháng 9 thì đã qua rồi nhưng mà TV256 nghĩ rằng quý vị cũng có thể đến ghi danh trễ cũng có thể được đó, TV nghĩ như thế thôi đó, ghi danh trễ vào ngày 5 à, tháng 9 không? Rồi bây giờ mời quý vị nghe quý vị nghe cái bài viết của anh Đoàn Bảo Châu nha. Để cho chị <laughs> Google chỉ dịch chứ nhiều khi tivi đọc cũng cũng loạn quạng lắm thành ra mời quý vị nghe nghe nghe cái giọng dịch của chị Google nha bài viết rất là hay của đồng bào châu quý anh chị em nào mà đã từng là có cha mẹ và có con con mà cứ khoảng 13 14 tuổi á nên cho đi học võ nên cho đi học võ để tạo những cái kinh nghiệm để mà gắn bó với với con thì cái gia đình ở sẽ rất rất là tốt rồi mời quý vị nghe nhé tại sao tôi động viên các phụ huynh dành thời gian đi tập võ cùng con đây là truyền thống của châu đoàn karate do ở võ đường tôi có rất nhiều cặp bố con, mẹ con hay cả gia đình tập cùng nhau. Những người làm bố, làm mẹ rồi sẽ trải qua cảm giác khi thấy hụt hẫng khi con cái xa mình ấy là khi chúng bước vào tuổi teen. Vào tuổi này chúng thích sự độc lập, không thích chuyện trò với bố mẹ. Thậm chí không thích ra ngoài uống cà phê hay đi nghỉ mát cùng bố mẹ. Đây chính là tâm trạng của tôi trong giai đoạn này nhưng tôi hiểu ấy là quy luật của cuộc sống và tôi phải quen với thực tại mới này. Tuy nhiên, việc ấy không dễ. Tôi nhớ khi đi đâu, Hồ một tiếng là chúng hớn hở đi cùng tôi nhớ khi tôi trêu đùa là chúng cười ầm ầm tán thưởng hay khi tôi bắt đầu một câu hát quen thuộc là chúng hăng hái tiếp lời. Tôi nhớ, hóa ra tâm hồn của Âu Man còn yếu đuối hơn của bọn chúng, hóa ra chúng ta còn cần chúng hơn là chúng cần ta. Vậy tại sao các phụ huynh không mạnh dạn tập cùng con thay vì đứng chờ để đón con sau mỗi buổi tập? Rồi đây các bạn nghĩ lại sẽ thấy việc luyện đòn cùng nhau, đổ mồ hôi cùng nhau. Đối luyện hay đấu với nhau là một kỷ niệm rất đẹp. Chưa kể, về nhà có thể lôi nhau ra ôn đòn, luyện đòn cùng nhau, lại có cớ để dùng thời gian với con. Gia sản ta để lại cho chúng không chỉ có của cải mà điều đẹp đẽ hơn là ký ức đẹp đẽ. Tàn sản chúng có thể làm ra được nhưng ký ức đẹp của tuổi thơ, kỷ niệm với bố mẹ thì không thể tạo ra được quý vị thấy không à, qua cái bài viết này đó mà TV256 ờ, đọc tới đâu là là cảm thấy hối hận đến đó là tại sao khi mà con nó vào cái tự tin đó mình không có mình không có tập võ cùng chung với nó mà nó đi học võ thì nó đi có một mình với có thể là đi với má nó thôi mà mình không nên bỏ một chút thì giờ để mà mình tạo những cái kỷ niệm để mà gắn bó cho gia đình Đấy không? thành ra qua cái clip này TV nhắn nhủ đến tất cả các phụ huynh học sinh mà có con em mà cỡ khoảng tuổi teen đó 13 14 tuổi thì nên cho con đi đi học võ hoặc đi bơi à, hoặc đi đánh tennis thì con gái của TV cũng học những thứ đó nhưng mà gần như là à, không có xuất hiện của TV256 đúng không thành ra mình thấy rất là hối hận mình chỉ nhớ rằng là khi nó đi đá banh <laughs> thì mình có mình có tham dự coi nó đá banh nhưng mà khi mình có mình tham dự mình coi thì thì nó đá trái banh nó vào cái vào cái gôn của của của nó <laughs> thì có đã <laughs> thành ra mình chỉ nhớ vài cái kỷ niệm đó lúc đó nó mới giờ tập đá banh đó thành ra nó không biết nó cái đá và cái cái cái golf của ờ, cái, golf của nó rồi thôi ha cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha nhớ nha TV256 nhắc nhở cho quý anh chị em đó mà có gia đình đó nên tạo những nhiều cái kỷ niệm với con cái ừ. để cho nghe cái tiếng nói chút xíu cho có giãn hào hứng Như như vậy tất cả những bạn này là chưa thi gì đâu sắp tới là sẽ thi đây xanh đấy đây bạn các bạn này thì chưa được thi đó là lời của anh đồng bảo châu đó quý vị lời của ông võ sư đồng bảo châu đó im lặng có thỉnh giỏi hết kia hai cái cho nó ấy chứ sôi nổi chứ ừ rồi chân của tuệ cũng mạnh lắm à chân của uh, Vũ cũng mạnh lắm Vũ hôm nay 10 tuổi con nhiều ừ. Như là Sam, Sam tập cũng tiến bộ Hơi mải chơi tí rồi Sam mà cũng khỏe lắm ừ. Cố lên đấy Khán giả bảo đá cực sân karate phải cao lên này này Đó, người ta xem người ta còn biết là cao lên đây này Nhá yeah. Phải phô cái vẻ đẹp của mình như con Kỹ thuật lúc nào mình phải nghiêm khắc với mình Muốn giỏi được thì mình phải nghiêm khắc với mình Thì mới tiến bộ được ừ nào cố lên nào rồi một chút thông ờ, một chút để các bạn thấy được cái tinh thần tập luyện của võ đường của các võ sinh của tôi rồi rồi xin ờ, chào các bạn cảm ơn đồng bảo châu nhiều ờ, anh châu ơi và dạ, cảm ơn cái bài viết của anh rất là hay và dạ, mến chào quý vị